dung một anh em đánh nẻ chồng quân dòng vị dung hai anh em đánh thẳng mặt vị sấp đôi mở bát sấp đôi anh em nhé vẫn dung hai anh em vẫn đánh sấp đôi cho tôi anh em nhé thì xin chào tất cả anh em ngày hôm nay à, anh tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là một cái món đồ chơi sóc đĩa bịp siêu phẩm của cái năm 2019 này và cái đầu năm 2020 này giới thiệu đến cho tất cả những em nào đang chơi về bộ môn sóc đĩa đang thua tha về bộ môn sóc đĩa anh em xem hết cái video này để tôi có thể giúp cho tất cả anh em mất à, gỡ lại những gì mình đã mất cũng như là anh em lấy lại những gì mình đã mất trước kia anh em nhé thì trên đây tôi đây đó chính là cái máy cảm biến 1280 được làm trực tiếp trên chiếc điện 1280 này anh em nhé khi đi chơi anh em chỉ việc cầm duy nhất cho tôi đó chính là cái chiếc máy cảm biến này và lùa cho tôi đó chính là những mẫu quân vị không tang này quân vị này thì anh em có thể biết được là nam châm thử không hút soi đèn flash không có gì thì trên tay tôi đây đó chính là một cái nam châm tôi sẽ thử cho anh em này quân vị này và khi đi chơi em sẽ không phải lùa bát lôi đĩa anh em chỉ việc lùa duy nhất đôi bộ quân vị này vào là anh em có thể ok chiến thắng được anh em nhá đây anh em này làm châm thử thoải mái em này bát đĩa anh em này đó anh em nhá và tiếp theo tôi soi thử đẹp và cho anh em về mẫu mã quân vị này anh em này quân vị thì mẫu mã quân vị hoàn toàn soi là xuyên qua anh em nhá, lên này anh em yên tâm ấy lùa vào sòng và sới bạc vét sạch sòng sới cho tôi anh em nhá qua mắt được tất cả những con bạc già cáo kiểm tra đồ đến mấy anh em cũng không thể nào mà phát hiện ra được tang tích gì ở trong những cái mẫu mã quân vị này bát đĩa này bát đĩa xanh chín luôn anh em nhé không hề có tang tích gì Đấy, bát đĩa cũng như là quân vị không tang đây nhá anh em nhá Đấy, và bắt buộc là đi chơi anh em sẽ đúc máy này trong người để trên người anh em nhá có hai dạng một dạng anh em chơi pin thỏ một dạng anh em chơi bằng sạc pin pin con thỏ anh em chơi được bốn năm tiếng sạc ờ, xong rồi hết pin anh em thay pin tiếp tục chơi còn anh em chơi về dòng sạc pin thì sạc pin chơi được vòng 6 đến 7 tiếng là một canh bạc cực kỳ là dài và khi đó anh em cũng đủ khả năng để vét hết sạch những sòng sới bạc rồi và khi đó anh em cầm về anh em sạc pin lại tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến hôm sau anh em nhé với cái bảng vị dung của nó rút gọn rất là nhiều những món đồ trước đây thứ nhất là dung rất là nhì nhằng phức tạp thứ hai là dây dựa nhì nhằng nhưng mà bây giờ cải tiến mới nhất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 ở video này tôi sẽ để trên chiếc bát kia để cho anh em có thể cùng nghe cùng cảm nhận tôi cũng như là anh em biết được về cái bảng vị dung trải nghiệm thực tế được về cái món đồ này anh em có thể cập nhật yên tâm mang về anh em chơi và gỡ gạt lại anh em nhá tôi sẽ để trên chiếc bát này với khoảng cách của tôi đang để là hiện tại là 5 đến 60 phân còn khi đi chơi em có thể để được cứ từ một mét rưỡi quay đầu là em có thể chiến thắng tuyệt đối được 100% ở cái bộ môn chơi này anh em nhá bắt buộc là khi đi chơi ấy quân vị thứ nhất là phải thấp hơn máy thứ hai là bát đĩa phải úp vào và anh em nâng lên sóc xong anh em đặt xuống sau một giây lập tức rung sẽ báo trực tiếp về cái máy cảm biến kia cho anh em rất là dễ dàng và dễ chơi anh em nhé thì tôi sẽ không giải thích nhiều nữa ngay bây giờ tôi sóc thử cho cho anh em vài ba tiếng bạc để em có thể biết được về cái đồ này anh em có thể yên tâm và anh em chơi ở món đồ này cho tôi anh em nhé thế bây giờ tôi sóc thử luôn cho anh em này bảng bên dung như tôi đã nói là lẻ dung một sấp hai dung hai và tứ tử là không dung anh em nhé không cần biết ba đen ba trắng là dung một nhịp sấp 2 là rung hai nhịp không cần biết từ đen từ trắng không bao giờ rung anh em nhé ngay bây giờ này tôi sẽ để thử cho anh em rồi mặt vị này ba đen này rồi sau khi đũ bát vào tôi đặt xuống sau một giây máy báo trực tiếp trên máy này đó máy báo cho anh em là rung một nhịp thì bây giờ ngày trắng đêm đen sóc tử luôn anh em nhé tôi sóc này anh em này tôi sóc xong tơi tay lên anh em nhé Máy báo cho anh em dung một nhịp, dung một nhịp trong ba trong đĩa đó là lẻ rồi anh em này, không cần biết ba đen là ba trắng. Anh em đánh đồ này nhân tiền lên không bao giờ có những tiếng xuyễn ở món đồ này anh em nhá. Đánh 20 triệu và lẻ anh em này, mở bát này. Lẻ anh em này, ba trắng anh em nhá. Tôi sóc tiếp lại anh em này. Máy báo cho anh em dung một, dung một đánh nhân tiền lên lẻ 40 triệu, mở bát luôn anh em này. Vẫn là lẻ ba trắng anh em này. Tôi tiếp tục này. bạc đi rồi anh em nhé, dung hai nhịp dung hai nhịp chắc chắn là sắp đôi rồi đánh thẳng một tỷ và sắp đôi luôn anh em này mở bát sắp đôi này thằng nào mở tiếng này chỉ có bán sạch nhà bán cửa cho anh em thôi mở này anh em này sắp đôi này anh em nhá ờ, rất là chuẩn xác về món đồ này luôn Máy vẫn báo cho anh em đó chính là dung hai nhịp, dung hai nhịp vẫn là sấp đôi anh em này, mở luôn sấp đôi anh em này sấp đôi anh em nhá Đấy, cực kỳ là chuẩn xác luôn tôi đặt thử tiếng tứ trắng cho anh em xem này Đấy, tứ trắng hay tứ đen thì đặt xuống không bao giờ là rung luôn anh em nhá cứ khoảng cách từ một mét rưỡi bay đầu là anh em có thể chiến thắng và chuẩn xác được về cái món đồ này anh em nhá Đấy, tứ tử không bao giờ rung anh em này Đấy, tôi tiếp tục tôi sóc kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối cùng nhá máy báo cho tôi là rung hai nhịp hai nhịp ấy anh em có thể thấy được cái tiếng sấp đôi rất là dài và bạc trận rất là dài ấy thằng nào đánh lui lẻ thì chỉ có chết và thua hết tiền với anh em thôi anh em nhá anh em có thể đánh thẳng vào cái mặt vị sấp đôi cho tôi đó chính là 2 tỷ anh em đánh thẳng 2 tỷ vào mặt sấp đôi cho tôi này chắc chắn chỉ có ăn tiền không bao giờ có thua tiền được về cái món đồ này anh em nhá mở luôn này sấp đôi này em này cực kỳ là chuẩn xác em nhá lưu ý với anh em khi anh em chơi xong bắt buộc là anh em phải tắt công tắc đi và cái loại chơi sạc pin thì anh em tháo pin ra để em có thể bảo quản được đồ anh em tốt hơn cho những cuộc chiến tiếp theo của anh em anh em nhé còn điện thoại thì tôi có thể đặt làm vào tất cả trên những mẫu mã điện thoại cho anh em như là mẫu điện thoại cảm ứng mẫu điện thoại đen trắng anh em dùng mẫu điện thoại nào chỉ việc alo cho tôi qua số điện thoại tôi đã đặt trên góc màn hình hay là kết bạn gửi qua zalo cho tôi tôi sẽ đặt làm cho anh em trong ngày thì hàng này tôi ship toàn quốc anh em ở đâu cũng có tôi có thể ship được quân vị thì quân vị bất kể mẫu mã quân vị nào tôi cũng có thể đặt làm được cho anh em quân thuốc quân bài quân tú quân đón địa phương anh em chơi quân vị nào chỉ việc alo hoặc chụp ảnh gửi qua zalo cho tôi số điện thoại tôi đã đặt ở trên màn hình anh em chỉ việc alo cho tôi và anh em mua đồ cũng như anh em chiến thắng được mang tiền về anh em nhé